Hello, xin chào anh em nhé Chào mừng anh em đến với ca bóng đá Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em hai trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay rồi Vào lúc 10 giờ Trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha cũng như trận đấu giữa Senegal và Uruguay à, Thuộc bảng H anh em nhé Thuộc bảng H vòng loại à, Điểm qua một chút Điểm qua một chút nào Vòng bảng này thì anh em chúng ta có thể thấy rồi à, sẽ buổi tối ngày hôm nay sẽ là hai lượt trận cuối cùng của bảng G cũng như là bảng H à, ờ, Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc này Ghana gặp Uruguay cũng như là Brazil gặp Cameroon và Thụy Sĩ gặp Serbia à, ờ, Thụy Sĩ nếu như mà muốn tự mình quyết định được số phận à, trong cái lượt cuối cùng này thì Thụy Sĩ bắt buộc phải thắng Serbia hoặc là ít nhất là một trận hòa còn nếu không mà uh, dựa vào Brazil có thể Brazil trận đấu này họ sẽ uh, chơi với đội hình phụ đấy vì Brazil cũng vào đến vòng trong rồi và nếu như mà Brazil muốn uh, tránh gặp mặt Ghana thì Brazil họ sẽ cầm chỉ cần cầm hòa uh, Cameroon thôi thì họ sẽ có vị trí nhất bảng anh em nhé có vị trí nhất bảng để tránh gặp Bồ Đào Nha đấy và sẽ chỉ gặp Ghana thôi và nào điểm qua một chút về những uh, à, đội bóng đã vào vòng trong đã vào vòng 16 đó là Hà Lan, Mỹ, uh, Argentina, Úc, Pháp, Ba Lan, uh, Anh, Senegal, Nhật Bản và Croatia, Maroc và Tây Ban Nha. Đấy. Còn uh, hai bảng đấu cuối cùng sẽ xác định được uh, cặp đấu cuối cùng anh em nhé. Điểm qua về cái trận đấu của vòng loại trực tiếp đầu tiên đây đó là Hà Lan với Mỹ. Hiện tại kèo chấp đang là 0.5 Kèo chấp đang là 0.5 Nào Chúng ta sẽ à, xem một chút về à, cái phong độ hiện tại vừa qua của cả hai đội bóng Hà Lan trận đấu đầu tiên họ thắng Senegal với tỷ số là 2-0 Đúng không? Sau đó tiếp tục họ lại à, để hòa Họ lại để hòa và cuối cùng là chiến thắng Qatar một chiến thắng mình nghĩ rằng là cũng càng khá đơn giản thôi thật sự uh, chiến thắng 2-0 trước uh, Qatar thì uh, không phải nói rồi còn uh, cái việc mà họ để hỏi Ecuador thì không thật sự là thuyết phục lắm với việc là họ đã đánh bại Senegal à, tuy nhiên thì không sao cả à, với việc là hai trận thắng cũng như là một trận hòa thì Hà Lan là đội bóng xếp đầu bảng cũng như là uh, chắc chắn là đội bóng đầu uh, đầu tiên lọt vào cái vòng này rồi đúng không là vào vòng 18 rồi còn Mỹ thì sao Mỹ cũng khá là vất vả khi mà họ phải quyết định uh, cái số phận của mình ở vòng đấu cuối cùng. Ở vòng đấu cuối cùng anh em nhé. Đó. So về thực lực thì mình nghĩ rằng là Hà Lan sẽ là đội bóng chiếm ưu thế hơn. Chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên đây đã là một trận đấu vòng loại rồi. Loại trực tiếp rồi. Trận đấu loại trực tiếp rồi. Vì vậy nên là chắc chắn rồi. Các huấn luyện viên cũng như là các cầu thủ họ sẽ phải chơi theo chiến thuật cũng như là phải có một sự chặt chẽ nhất định ở khâu phòng ngự ông anh em không thể nào mà bây giờ mà vào đến ờ, một tám mà lại đá giống như là ở ờ, vòng bảng được ví dụ như là Hà Lan đấy Tuy nhiên thì mình vẫn ờ, chưa có đánh giá cao hàng công của Hà Lan Mặc dù là hàng công của Hà Lan hiện tại họ vẫn đang trẻ hóa rất nhiều Có những tài năng trẻ uh, khá là nổi trội Cũng uh, đã ghi được uh, những bàn thắng mình nghĩ rằng là khá là thuyết phục ở vòng bảng rồi Đấy. Còn đối với Mỹ Mình đang thấy rằng họ vẫn đang dựa hơi quá nhiều vào Pulisic nếu như Hà Lan có thể bắt chết được Pulisic trong uh, trận đấu loại trực tiếp này thì mình nghĩ rằng Hà Lan sẽ đến cầm chắc chiến thắng đến 90% uh, ờ, khi đối đầu với Mỹ. Đó. Hiện tại kèo tài đang là hai hòa. Uh, với kèo tài hai hòa này mình nghĩ rằng rất khó để có thể nổ với một trận đấu như thế này. Tuy nhiên thì không có gì là chắc chắn cả anh em nhá, mình không nói đâu nhưng mà với cái hiệp 1 với hiệp 1 xỉu 0.75 mình nghĩ rằng với hiệp 1 thì chắc chắn rằng cả hai đội bóng sẽ phải uh, thi đấu chặt chẽ cũng như là đá theo kiểu là thăm dò đối thủ là chủ yếu anh em thăm dò đối thủ là chủ yếu vì vậy nên mình nghĩ rằng hiệp 1 sẽ là hiệp đấu mà không có bàn thắng đâu anh em chúng ta có thể thấy được rồi cái sự căng thẳng của những cái vòng đấu cuối cùng ở các bảng đấu đúng không hầu hết là hiệp 1 đều không có bàn thắng vì vậy nên là mình nghĩ rằng với một trận đấu lại trực tiếp căng thẳng như thế này thì đây cũng là một cái điều dễ hiểu thôi à, đây chỉ là những nhận định cá nhân của mình thôi anh em nhé anh em nào mà đồng máu thì anh em có thể theo mình còn anh em nào ngược máu thì anh em đi đi ngược lại cũng được đấy là quyền quyết định của anh em thôi trên hay dưới tài hay xỉu thì vẫn là quyết định của anh em anh em đi sau miễn sao là anh em có thể chiến thắng được những cái mã kèo mà anh em lựa chọn cũng được còn nếu như mà anh em muốn đồng hành cùng mình cũng như là cùng mình đồng hành cùng với anh em trong uh, tất cả các trận đấu của World Cup năm nay thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng chiến chiến đấu với các bet thủ ở trong nhóm của mình nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.